thì khi đeo kính vào trong mắt các anh sẽ nhìn thấy là màu tím như thế này nhé 10 rồi 10 thì nó sẽ là hình chữ thập các anh nhé 10 tép này Tép thì nó sẽ có hai cái dấu gạch ngang ở hai đầu các anh nhé Át tép này 4 tép này năm bích này bích thì nó sẽ có hai cái dấu tròn là hai góc ở canh nhá chín rô này rô thì nó sẽ không có ký hiệu gì canh nhá chín tép này quy tép này di tép này ba rô này thì bây giờ em sẽ cho các anh xem cái kính áp tròng nó như thế nào thì khi mở lọ kính ra các anh sẽ nhìn thấy bên trong nó có một cái nút như thế này Đây. kính nó rất là mỏng canh nhé thì cũng có nhiều anh lo lắng rằng kính này nó màu tím như thế này vậy khi các anh chơi bài nó có bị lộ hay không thì em xin cam kết với các anh là hoàn toàn không bị lộ bởi vì cái kính này nó rất là mỏng vậy nên khi các anh đeo kính vào trong mắt nó sẽ áp sát vào trong mắt của các anh lúc đấy thì màu kính nó sẽ trùng với màu mắt của các anh các anh có những thắc mắc hay là cần thông tin gì thì để lại số điện thoại hoặc là liên hệ số điện thoại 056 5 số 7 bên em sẽ tư vấn từ A đến Z cho các anh. Địa chỉ bên em có hai cơ sở, ở Hà Nội và ở Sài Gòn. Các anh mua hàng có thể đến tại cơ sở hoặc là đặt mua ở nhà. Khi nhận hàng, các anh kiểm tra hàng đầy đủ và thanh toán tiền giúp em. Xin chào tất cả các anh đang xem clip. Rất nhiều các anh đang chơi đánh bài mà lỡ thua, không biết phải làm sao để mà gỡ gạc lại. Thì trong clip này, Em sẽ hướng dẫn để giúp các anh gỡ khạc lại những gì các anh đã mất. Khi các anh đang chơi đánh bài mà không biết trước được bài của đối phương, trong clip em sẽ hướng dẫn các anh cách để biết trước kết quả, biết bài của đối thủ là bao nhiêu. Để không làm mất thời gian, em xin giới thiệu tới các anh bộ sản phẩm kính áp tròng nhìn xuyên bài năm 2021 được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, có chất lượng siêu mỏng độ rõ nét lên tới 7D, giá cả rất là hợp lý. Với Trâm Phương uy tín quý hơn vàng, các anh yên tâm đặt hàng, nhận hàng, kiểm tra hàng đầy đủ và thanh toán tiền giúp em. Khi các anh chơi bài, các anh chỉ cần đeo kính áp tròng này vào trong mắt. Em cam kết với các anh là hoàn toàn không có hiện tượng đau mắt hay là mỏi mắt như những sản phẩm trước mà các anh đã từng sử dụng. Thay vào đó, là một cảm giác rất là dễ chịu và thoải mái. Sản phẩm bên em được bảo hành một đổi một trong vòng 1 năm. Nói sơ qua về bộ kính áp tròng thì hộp kính được làm bằng gỗ rất là chắc chắn. Nắp hộp được mạ vàng nhìn rất là sang trọng. Khi các anh chưa sử dụng đến sản phẩm, các anh có thể đặt tại một chỗ để trưng bày, nhìn rất là đẹp mắt. Bên trong hộp kính bao gồm một cặp kính áp tròng. Khi nhận hàng, các anh kiểm tra phải có đầy đủ hai cái mắt kính Các anh mới nhận hàng giúp em Thì một lát nữa Em sẽ cho các anh xem cái kính áp tròng nó như thế nào và đây là lọ nước để rửa mắt kính Để giúp cho kính của mình nó không bị khô và không bị xước Một cái hộp để khi các anh đi chơi xa Các anh không tiện mang theo cái hộp to Các anh có thể bỏ kính vào trong này để mang theo Nó rất là nhỏ gọn Nên khi các anh mang theo thì rất là tiện và một cái kẹp để khi các anh đeo kính vào trong mắt và để khi để giúp anh đeo kính vào và tháo kính ra dễ dàng hơn nó rất là mềm vậy nên khi các anh gắp kính thì kính nó sẽ không bị rách khi mua kính các anh sẽ tặng kèm theo là 10 bộ bài xanh 2k bên em cũng có rất là nhiều loại bài khác như là bài rồng đỏ bài rồng xanh bài xanh 2k loại mới bài xanh hoa cúc thì bây giờ em sẽ test thử cái kính áp tròng cho các anh xem thì đây là bộ bài của bọn em nhìn không khác gì một bộ bài bình thường canh mua ở ngoài quán đúng không ạ thì bây giờ em sẽ bóc bài để cho anh xem nó khác với bộ bài bình thường như thế nào thì khi đeo kính vào trong mắt các anh sẽ nhìn thấy là màu tím như thế này nhé 10 rồi 10 thì nó sẽ là hình chữ thập các anh nhé 10 tép này Tép thì nó sẽ có hai cái dấu gạch ngang ở hai đầu các anh nhé áp tép này bốn tép này 5 bích này bích thì nó sẽ có hai cái dấu tròn là hai góc và canh nhá chín rô này rô thì nó sẽ không có ký hiệu gì canh nhá chín tép này quy tép này di tép này ba rô này thì bây giờ em sẽ cho các anh xem cái kính áp tròng nó như thế nào thì khi mở lọ kính ra các anh sẽ nhìn thấy bên trong nó có một cái nút như thế này Đây. kính nó rất là mỏng canh nhé thì cũng có nhiều anh lo lắng rằng kính này nó màu tím như thế này vậy khi các anh chơi bài nó có bị lộ hay không thì em xin cam kết với các anh là hoàn toàn không bị lộ bởi vì cái kính này nó rất là mỏng vậy nên khi các anh đeo kính vào trong mắt nó sẽ áp sát vào trong mắt của các anh lúc đấy thì màu kính nó sẽ trùng với màu mắt của các anh các anh có những thắc mắc hay là cần thông tin gì thì để lại số điện thoại hoặc là liên hệ số điện thoại 056 41 5 số 7 bên em sẽ tư vấn từ A đến Z cho các anh. Địa chỉ bên em có hai cơ sở, ở Hà Nội và ở Sài Gòn. Các anh mua hàng có thể đến tại cơ sở hoặc là đặt mua ở nhà. Khi nhận hàng, các anh kiểm tra hàng đầy đủ và thanh toán tiền giúp em.